rằng chúng sẽ mãi bên nhau chẳng thể cách rời vì tình yêu ấy trong tim còn đầy vơi từng chuyến xe nắng đôi tay bên nhau suốt đời có đâu nào hay bây giờ đã không còn như mong đợi chẳng thể dù nghe đến đâu dám kín đôi bờ mi cho dù hạnh phúc đến mấy thì chia tay cũng chỉ là nỗi đắng cay em là người anh đã từng yêu nhất nhưng giờ đây đánh mất giờ ai sẽ sẽ thêm đau bao nhiêu kỷ niệm cứ thế qua màu hay chỉ càng thêm sâu thời gian liệu có phai nhòa